Hi, xin chào quý vị và các bạn Hôm nay mình sẽ hát cho quý vị và các bạn à, cùng nghe một ca khúc đó là Sầu tím trên phòng nhé Ca khúc à, Bolero mình rất à, yêu thích ca khúc này Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì Tỏ tình ta đến đầy vơi mộng thấy ai tìm về làm mối xinh tuyệt vời về rồi muốn ơi ánh trăng gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại lá u chậm gơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sau chân Yêu buồn như đóa hoa xanh mộng thì rơi nắm tương lai trong bàn tiếng lừa lá khô chậm nơi từng ta nghe buồn buồn từng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em như nào thấy sầu rơi lên tiếng biết bao giờ cho